Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng kem chống nắng uh, vô cùng thích Đó là Pearl Sun Cream của công ty Mini Garden Kem chống nắng này có độ chống nắng SPF là 50 cộng cộng cộng Đập hộp nhé Ở bên trong thì uh, khi mua một uh, kem chống nắng các bạn sẽ được tặng một chai dầu tẩy trang có chiết xuất tinh dầu hoa hướng dương Rất là tốt cho da mụn, uh, tẩy trang vô cùng sạch và không sợ bị bí nhá rất là mềm da đây là dầu ừ, tẩy trang còn đây là tiếp kem chống nắng tiếp kem chống nắng này có dung tích là 30ml bên trong nó sẽ tích hợp một miếng mút à, để khi dùng kem mình không cần phải đổ ra tay và không cần phải lấy tay xoa vì nhiều khi tay mình à, à, hay có không được sạch ấy à, da mụn rất dễ bị nhiễm trùng đó đấy là điểm mạnh của cái kem chống nắng này khi dùng kem chống nắng các bạn bóp nhẹ này bóp nhẹ kem chống nắng nó sẽ ra ở cái lỗ này nhá đó thôi. các bạn chấm lên mặt rồi dùng chính cái bông mút này tán đều ra luôn mình không cần phải dùng tay nhá rất là tiện tiện và rất là vệ sinh khi uh, dùng kem chống nắng này da các bạn sẽ lên được 1 đến 2 tông rất là tự nhiên mà không sợ không sợ bị kiểu bị lỗ ấy các bạn thấy một bên mặt mình vừa bôi kem chống nắng xong và so với bên này không nó sáng hơn đúng không mình sẽ bôi tiếp bên này nhé các bạn chỉ cần bóp nhẹ là kem nó sẽ ra ở cái đầu này rồi mình chỉ cần dùng ít thôi dùng là ít một lượng ít thôi không cần phải dùng nhiều rồi lấy trực tiếp cái vuông mút này tán đều ra đặc biệt chất kem này không hề bị bóng không hề bị bết dính kiềm dầu khá là tốt da dầu hay là da khô dùng cũng ok kem chống nắng này nó có cái khả năng kháng nước khả năng kháng nước rất là cao giúp mình có thể thoải mái mà đi ờ, bơi lội đặc biệt là nếu mà các bạn mà không ờ, khi nào mà muốn tháo cái mút này ra để vệ sinh ấy hoặc là không ờ, bạn là không muốn dùng mút ấy thì có thể dùng tháo cái đầu này ra và dùng luôn trực tiếp như mọi kem chống nóng bình thường nhá nhờ mình khuyên là nên dùng thêm cái mút này để nó vệ sinh ờ, rất là tốt mình đỡ phải động tay vào đó. chỉ có 285.000 thôi các bạn có thể sở hữu một tube kem chống nắng và một chai dầu tẩy trang rất là rẻ đúng không ạ